Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn Và đây là chiếc xe Suzuki Jimny Đây là một mẫu SUV phải nói là cỡ cực kỳ nhỏ Với cái uh, cấu hình là 4 ride dẫn động bốn bánh và đây là mẫu xe body on frame nha các bạn à, Tại sao Duy lại nói đây là một mẫu SUV cỡ siêu nhỏ Bởi vì các cái thông số của chiếc uh, Suzuki Jimny này ấy nếu như mà chúng ta kể chính xác từng con số một thì mẫu xe này sẽ có cái kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 3.395mm, 1.475mm à, và 1.725mm. Vâng, chiều cao chỉ có 1.725mm thôi. Đây, chiều cao 1 m đây. các bạn có thể nhìn này đó đi còn cao hơn cái nóc xe này luôn và đây là một mẫu xe mà nhà Suzuki hãng xe đến từ Nhật Bản đã phát triển thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 1970 đã trải qua 3 thế hệ rồi và đây là thế hệ thứ tư ra mắt ờ, năm 2018 và ngày hôm nay thì có mặt tại ờ, triển lãm Bangkok Motor Show đó phải nói là cái thiết kế bên ngoài của mẫu xe này ấy, gây cho chúng ta cái cái nhìn nó khá là giống với những cái mẫu xe cổ của nhà Range Rover như là Defender này rồi là mẫu những mẫu MG ngày trước và cái chất của những cái mẫu xe off-road cũng được thể hiện khá khá nhiều ở trên những cái đường nét thiết kế của chiếc uh, Suzuki Jimny này đây các bạn có thể nhìn nhá cái là phần nắp capo này phần nắp capo này vuông vức đó phần mui xe cũng vuông cột trụ A trụ C trụ B cũng đều rất là vuông vức đây là một mẫu xe có tới 4 chỗ ngồi nhưng mà lại chỉ có hai cửa thôi và lát nữa thì à, chúng ta sẽ cùng tiến vào không gian rất của chiếc xe này nhé Theo như Duy thấy thì à, những cái thiết kế, những trang bị bên ngoài của chiếc à, Suzuki Jimny này ấy Nó khá là đơn giản Và chúng ta có thể dùng một cái từ nó gọi là thô sơ nhưng mà đâu đó thì vẫn xuất hiện những cái ờ, chi tiết uh, có phải gọi là hợp hợp thời một chút đi ạ đây đèn uh, pha tròn dạng cổ điển giống như là những cái mẫu xe uh, thế hệ trước đây của Suzuki Jimny và bây giờ thì đã được trang bị công nghệ led này rồi là cái uh, giải uh, đèn led định vị ban ngày tròn xung quanh rồi uh, cái uh, đèn cốt đèn pha tất cả các chi tiết này thì đều cái cái cụm đèn riêng cái cụm đèn này thì duy mạnh dạn nói rằng là giống tương đối so với cả cái chiếc uh, uh, G Class mới đó cái thiết kế cái kiểu thiết kế rồi uh, cái lưới tản nhiệt này thật sự đấy là trước đây ấy thì những thế hệ trước ấy thì cái lưới tản nhiệt của của Jimny ấy là dạng những cái đường nan sọc to sau đó là kết hợp với cả cái phần ờ, lưới tỏa ong ở bên trong nhưng mà bây giờ thì nó đã được làm thành một cái lưới tỏa nhiệt dạng tỏa ong như này nếu như chúng ta nhìn phần đầu xe trực diện đây thì đâu đó chúng ta sẽ thấy được cái điểm nó bị yếu nó sẽ không còn được cái chất khỏe mạnh như là cái thiết kế của những thế hệ trước nữa mình sẽ để cái ảnh của cái mẫu thiết kế chờ những cái thế hệ trước ở phía dưới các bạn cùng xem hoặc các bạn có thể lên google search cái ra ngay đó ở dưới đây thì chúng ta vẫn có đèn ờ, sương mù là bóng halogen vâng đương nhiên rồi những cái mẫu xe để dành cho địa hình thì ờ, đèn sương mù halogen là một cái trang bị rất là cần thiết đèn vàng mà phá xương tốt đó à, cái phần nắp capo này trông nó hơi buồn nó nó nó kiểu uh, nói nói nào nhỉ nó hơi đáng buồn một chút khi mà cái thiết kế của nó không được bắt mắt và dự đoán rằng là không biết tới đây uh, khả năng là sẽ chiếc uh, Jimny này sẽ được uh, đưa về thị trường Việt Nam đó cái phần uh, ngang không ngang xe các bạn có thể nhìn này nó nói chung là nếu mà chúng ta nhìn trực diện ở đây thì nó khá là nhỏ nhắn đây các bạn thấy đây là bộ la răng bộ la răng cái thiết kế này uh, thật sự là nó không được uh, bắt mắt lắm kích thước 15 inch sử dụng uh, đắn lốp lốp về lốp bình thường nó không phải đi lốp đi địa hình đâu đây nhá các bạn có thể uh, nhìn kỹ hơn ở bên trong hộp bánh này nói chung là đây là một mẫu xe ờ, được thiết kế được hoàn thiện nó nó đơn giản nó gần như không được chú trọng quá nhiều vào cái phần hoàn thiện đây các bạn có thể uh, quan sát là cái cái rè chắn bùn bằng nhựa này này đó <laughs> trông nó nó thật sự là nó duy cảm cảm thấy là nó được chắp vá rất nhiều chính xác là như vậy đây đây là cái ờ, gương chiếu hậu này gương chiếu hậu thì đương nhiên là gập cơ rồi chỉ có một cái uh, ốp bằng uh, chrome không biết đây là chrome đó đây là nhựa xong rồi sơn uh, ấy thôi không có cái gì uh, đặc biệt cả đây phần tay nắm cũng vậy rồi mấy anh này uh, cục mịch vãi trưởng làm cái gì ngục ngục đây mọi người uh, có thể quan sát cái phần uh, đuôi và phần hông xe góc 3 phần tư này uh, cái phần đuôi xe ấy, nó được làm khá giống với cả những cái mẫu xe Defender hay là những cái mẫu uh, mẹc G trước đây nhưng mà thế hệ trước thôi chứ còn bây giờ uh, mẹc G rồi Defender đều làm những cái thiết kế vuông vức nhưng mà nó có những cái đường nét rất là hấp dẫn Đó, các bạn thấy không nó vuông nhưng mà trông nó không không không không được hấp dẫn lắm cái phần uh, ốp bánh sau cũng vậy à. cái này uh, trông có vẻ không được chắc chắn lắm tay nắm này Đó. cũng là cái kiểu cửa mở ngang giống như là những cái mẫu xe off-road thôi đèn hậu ở phía sau toàn bộ đều sử dụng là bóng halogen đây Duy sẽ hạ cái hàng ghế này xuống nhá để chúng ta cùng xem cái không gian này để đồ không gian chở đồ chiếc xe này như thế nào đây. đây đây là cái không gian để đồ của chiếc uh, Jimny Mặc dù là sử dụng uh, cái cấu hình là bốn chỗ ngồi nhưng mà theo như Duy nhìn nhận ở đây thì hai cái uh, vị trí ở hàng ghế thứ hai này khá nhỏ nó tương đương với cả những cái mẫu xe 5 cộng 2 mà hàng ghế phía sau rất nhỏ chỉ dành cho trẻ nhỏ vậy lát nữa thì chúng ta sẽ cùng uh, di chuyển vào bên trong để để để xem thử còn ở đây thì chúng ta cũng uh, nếu mà dựng cái hàng ghế này lên thì chúng ta sẽ gần như là không còn cái vị trí để để đồ đâu đó rất là nhỏ Ừ. Đóng thử cái phím Nó không có cái chất như là những cái mẫu xe à, off-road thực thụ của những cái tên nổi tiếng, thương hiệu nổi tiếng. Nhưng mà nếu mẫu xe này về thị trường Việt Nam mà có cái mức giá vừa phải và hay chúng ta có thể nói nhận định là nếu có một cái mức giá rẻ đi thì theo các bạn các bạn có sở hữu mẫu xe này không các bạn nhớ comment ngay phía dưới video này nhé còn tại thị trường Việt Nam uh, hiện tại thì cũng đang có rất nhiều những cái mẫu xe sử dụng cái uh, thiết kế body on frame khá là nổi tiếng rồi những cái mẫu bán tải rồi uh, Fortuner đó đều là những cái tên rất là đình đám có hai anh anh ngồi ờ, đóng đô ở trong ờ, khoa nội thất rồi mình đang muốn vào khó quá nhỉ rồi duy tạm ngắt video ở đây nhá à đây rồi anh ấy dài rồi Rồi bây giờ thì mời các bạn à, cùng tiến vào cái không gian nội thất đi Đó Đây Chúng ta sẽ kiểm tra luôn những vật liệu ô Đây Các bạn có thể à, Đây là cái à, táp bi cửa Cái táp bi cửa này Cái độ hoàn thiện của nó chưa hề được tốt một chút nào cả Ngay đến cái nhựa và Cái độ hoàn thiện đều Đều cho chúng ta cái trải nghiệm không ổn duy phải nói luôn là không ổn đấy nếu mà nói tệ thì hơi quá nhưng mà nói chung là không được đây nếu mà chúng ta đứng từ cái vị trí uh, cửa ở bên lái chúng ta nhìn vào cái khoang cabin ấy thì uh, cái thiết kế này cho chúng ta cái cảm giác chuẩn là những cái mẫu xe để đi địa hình đi uh, những cái điều kiện khó khăn bùn đất nếu mà chúng ta nghịch để dây bẩn hay là bùn biếc bắn vào ấy thì nó cũng sẽ vệ sinh rất là dễ dàng những cái thiết kế này phải nói là từ những cái thập niên ơ kìa rồi thôi ờ, mình sẽ nói về những cái chi tiết được trang bị nhá chứ mình cũng chưa bình luận về về chiếc xe này vội bởi vì là những cái bình luận ờ, về chiếc xe này để mà nói về cái ngôn ngữ thiết kế ở cái bảng tablo này ấy, thì mẫu xe này được uh, lấy khá nhiều từ những cái mẫu xe trước đây đặc biệt là những cái thế hệ trước của chiếc uh, Suzuki Jimny này đó chúng ta cũng vẫn có ờ, vô lăng ba chấu này vô lăng này thì khá giống với cả chiếc uh, Suzuki Swift đó chỉ có thêm uh, một số những cái phím uh, chức năng ở đây thôi đồng hồ to rõ ràng được chia ra làm hai bên ở chính giữa đây chúng ta sẽ có một cái màn hình TFT nho nhỏ nữa và một số những cái đèn thông báo ở đây <coughs> gương chỉnh điện cái à, núm chỉnh điện của gương này phải có từ những à, chiếc xe năm à, chín mấy đây, chúng ta sẽ quay ra cái màn hình trung tâm này nhé màn hình trung tâm màn hình trung tâm uh, khoảng 8 inch có thể có cảm ứng nhưng mà những cái uh, cảm ứng này chúng ta vẫn cảm nhận được cái độ hoàn thiện chưa tốt những cái trang bị ở trên xe này cũng vậy Đó. có mấy à, bạn phóng viên uh, người Thái các bạn ấy đung đưa thử cái xe và cái xe nó nhún cái, Duy cảm nhận thì cái thụt khá là mềm không hiểu là khi mà đi ờ, off-road thì, thì sẽ như thế nào đây Với cái hệ thống thụt quá mềm như này thì chúng ta đi off-road chúng ta cũng sẽ cảm nhận được cái sự khó chịu Xe nó bị ờ, rung lắc nhiều Ngồi trên xe dễ bị say đấy Đây, núm chỉnh điều hòa này Đó, điều hòa một vùng thôi nhưng mà cũng may là là được điều chỉnh bằng ờ, điện rồi chứ còn không phải là nút cơ vặn cạch cạch này nữa à, ở trên cửa thì không có cái hệ thống điện mà là cái hệ thống à, lên xuống gương kính thì chúng ta sẽ ở đây hệ thống uh, tắt cân bằng uh, điện tử này rồi là hỗ trợ đổ đèo xuống dốc này Đó. cần số cần số thô rõ ràng đây chúng ta sẽ có một uh, cái cần số để gài cầu mỗi cần gài cầu đây vì sẽ tăng sáng hơi noi một chút các bạn thông cảm đây, chuyển 2H à, 4H và 4L tất cả bên trong này thì à, ghế thì đều chỉ được bọc nỉ mà thôi cái nỉ này mà về thị trường à, Việt Nam mình hay là thị trường Thái Lan này mà di chuyển những cái cung đường xấu ấy, thì với cái thời tiết nắng nóng như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà dễ chịu được rất là nóng lưng đây chúng ta cũng sẽ có cái à, phần tay nắm mô phỏng theo đúng chất của những mẫu xe off-road à, xe này cũng được trang bị à, hai túi khí ở phía trước kính chiếu hậu kính chiếu hậu thì chúng ta cũng sẽ phải à, điều chỉnh độ chống chói bằng tay thôi đây là mình four wheel ấy chứ mình thèm chứ mình thèm four wheel em Mức uh, giá dành cho chiếc xe này ở Việt Nam phải cực kỳ hợp lý Hay chúng ta có thể nói là rẻ Thì em nó mới có thể tồn tại được Phải không ạ? Hay biết đâu về anh em thích thì lại sở hữu một mẫu như thế này để đi off-road cho off-road nhẹ nhàng chẳng hạn thì có thể uh, hay mình có thể anh em mình trao đổi với nhau là off-road phố rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ xuống với cái à, hàng ghế thứ hai đi Hàng ghế thứ hai theo như là Duy à, nhìn nhận quan sát ở đây thì à, nó nó nó sẽ không được được đây hàng ghế thứ hai đây hàng ghế thứ hai nào bây giờ chúng ta sẽ cùng vào hàng ghế thứ hai rồi để vào được cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe này ấy, thì chúng ta sẽ đẩy cái hàng ghế thứ nhất lên đấy là điều đương nhiên rồi và chúng ta sẽ có một cái vị trí ngồi ở đây nếu như mà cái vị trí của hàng ghế thứ nhất mà để ngồi thoải mái cho người ngồi hàng ghế thứ nhất thì hàng ghế thứ hai này ngồi sẽ không mấy được rộng rãi đó ghế này thì cũng ờ, ở mức độ ờ, tạm ổn thôi chứ nó cũng không được thoải mái lắm phần tựa lưng nữa biết các kiểu tay nắm phần kính ở đây cũng vậy duy cảm nhận được cái chất lượng của những cái chi tiết như thế này phần kính thì không biết là đi off road vặn xoắn thì đá được bắn lên thì nó có dễ bị nứt không duy cảm tưởng nó khá mỏng đấy nó không được dày đâu gõ vào nó nó hơi mỏng đó đây chúng ta cũng sẽ có à, cái à, khay để cốc nước này tối quá trong này tối quá mọi người thông cảm nhé đây thì nó noi đây mời các bạn à, cùng nhìn ngắm lại cái bằng tắp lô của chiếc uh, Suzuki Jimny Suzuki phải nói là có những cái ngôn ngữ thiết kế vô cùng bảo thủ thì mới có thể uh, làm lên một cái uh, mẫu xe Jimny như thế này phần đầu xe thì cũng được trang bị đèn led đấy nhưng mà những cái chi tiết bên trong này thì à, duy nghĩ là còn phải cải thiện rất nhiều nên cải thiện ở những cái thế hệ tiếp theo hay những cái bản nâng cấp tiếp theo thì một cái mẫu xe à, như thế này sẽ được nhiều người tin dùng hơn với cái mức giá hợp lý các bạn à, thấy sao về mẫu xe này ạ các bạn nhớ comment ngay phía dưới video nhé và cũng đừng quên like share cũng như subscribe kênh youtube của Auto Eli để chúng ta cùng nhau chia sẻ cập nhật nhiều hơn những cái thông tin về các mẫu xe tại Bangkok Motor Show 2019.